1950 Nam Mạng. Kính chào quý anh chị và các bạn. Chủ đề mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý anh chị và các bạn ngày hôm nay là xem tử vi tuổi canh dần 1950 năm 2021 Nam Mạng. Một Tổng quan về tuổi canh dần 1950 Nam Mạng năm 2021. Nam Mạng năm 1950 tuổi canh dần tức tuổi con hổ, thường gọi là xuất sơn chi hổ, tức hổ xuống núi. Mệnh mộc, tùng bách mộc, nghĩa là gỗ cây tùng bách. Mệnh tùng bách mộc gặp năm 2021 mệnh bích thượng thổ, mộc khắc thổ không tốt. Địa chi dần gặp sửu bình thường, thiên can canh gặp tân bình thường. Sao chiếu mệnh sang mộc đức. Vận hạn hạn huỳnh tuyền, vận niên hổ nhập nội. Thái tuế năm 2021 không phạm thái tuế, tam tai năm 2021 không phạm tam tai, tuổi kim lâu năm 2021 không phạm kim lâu. Hạn hoang ốc năm 2021 phạm hoang ốc tam địa sát 2. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi canh dần 1950 Nam Mạng Sao mộc Đức là một phương tính thuộc hành mộc trong hệ thống cửu diệu niên hạn dù nam hay nữ mà được sao này chiếu mạng đều gặp may mắn. Một số tác động thường gặp đối với người có sao mộc đức chiếu mệnh, quý nhân trợ mệnh có thể gặp người tốt, chỉ bảo thêm trên con đường sự nghiệp, kinh doanh được ví như vén mây mờ để nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, thoát khỏi mờ mịt tối tăm. Tuy nhiên, với người mới bắt đầu khởi nghiệp, cần thận trọng, đề phòng thất bại. Hôn nhân hòa hợp, tốt về mặt cưới hỏi. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc đức chiếu thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Có bạn bè mới, có cơ hội thăng quan tiến chức. Công việc bình an, sinh tài, sinh lợi. Đối với việc học tập của một số người thì năm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp học tập của mình. Thường gặp thầy giỏi, bạn tốt, giúp đỡ trong học tập và giành được thành công. Đề phòng thương tật ở mắt, da trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng lo ngại. Người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mục đức, người mệnh kim hoặc mệnh mộc gặp mục đức tinh thì sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối năm lại thuận lợi an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt, gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng lo ngại. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao mộc đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì bình tĩnh tìm cách giải quyết. Mời bạn tham khảo sao mục đức là gì, nam nữ được sau này chiếu mạng đều gặp may mắn. 3. Vận hạn năm 2021 của tuổi canh dần 1950 nam mạng, hạn huỳnh tuyền, chủ sức khỏe. Chủ sự sẽ thường gặp chứng đau đầu, chóng mặt, xây sầm. Kinh doanh kỵ đường thủy, để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước. Đặc biệt, không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Về sức khỏe, người gặp hạn huỳnh tuyền có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm. Chủ sự thường bị đau đầu, chóng mặt, mặt mũi xây sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Về làm ăn, nếu kinh doanh buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn chắc trở. Nhìn chung, tất cả liên quan đến đường thủy, đường sông nước thì chủ sự không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng có thể để lại hậu quả khôn lường. Về cuộc sống, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì hoặc cho ai đó dễ dẫn đến bất lợi, gặp tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng như của gia đình không được ổn định. Để giải hạn Huỳnh Tuyền, bạn cần lưu ý. Huỳnh Tuyền là hạn về sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng vẫn có thể dẫn tới tử vong. Vậy nên bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới Huỳnh Tuyền trọng bệnh số lâm chung.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 làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực, thực hiện thường xuyên, đầy đặn để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. 4. Vận niên năm 2021 của tuổi canh dần 1950 năm Mạng Hổ nhập nội nghĩa là cọp về đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn. Trong năm nay, bản mệnh kinh doanh buôn bán lúc đầu khó khăn, nhưng về sau gặp dịp may mắn phát tài. Trong năm nay, bản mệnh không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường vị tha, làm phúc giúp người khác. Trong nhà có việc lo cho con cháu, ngoài ra bản mệnh hay bị hiểu lầm, khó thanh minh giải thích. 5. Tuổi canh dần 1950 nam mạng trong năm 2021 có phạm hạn thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc hay không? Theo tử vi, ngày nay trong năm 2021 có 5 con giáp tuổi sửu, mùi, thìn, ngọ, tuất sẽ phạm thái tuế. Như vậy, trong năm 2021 thì tuổi canh dần 1950 nam mạng không phạm hạn thái tuế. Bản mệnh tuổi canh dần theo quan niệm dân gian, cần tránh các năm tam tai, nhâm thân, quý dậu, giáp tuất, giáp thân, ất dậu, bính tuất, bính thân, đinh dậu, mậu tuất, mậu thân, kỷ dậu, canh tuất, canh thân, tân dậu, nhâm tuất. Như vậy, trong năm 2021, tuổi canh dần 1950 năm mạng không phạm hạn tam tai. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thì kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9 số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì Phạm Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 Phạm Kim Lâu thân, dư 3 Phạm Kim Lâu thê, dư 6 Phạm Kim Lâu tử, dư 8 Phạm Kim Lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không Phạm Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2021, tuổi canh dần 1950 Nam Mạng là 72 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau. Lấy chữ số hàng chục cộng chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư hai là nhị nghi, dư ba là tam địa sát, dư bốn là tư, tứ chấn tấn tài, dư năm là ngũ thọ tử, dư sáu là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm 2021, tuổi canh dần 1950 nam mạng là 72 tuổi. Như vậy, trong năm 2021, tuổi canh dần 1950 nam mạng là 72 tuổi, âm phạm hạn tuổi hoang ốc, tam địa sát. Anh chị và các bạn thân mến, nếu thấy video này hay và bổ ích, quý anh chị và các bạn hãy nhấn nút đăng ký ngay để theo dõi những video chia sẻ tiếp theo về phong thủy, tử vi, tứ trụ, bát tự và tứ số. Ngoài ra, quý anh chị và các bạn hãy click vào chiếc chuông kế bên để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Cuối cùng, xin kính chúc quý anh chị và các bạn luôn bình an, may mắn. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.